rất vui khi được ong bám lên người tôi Tôi cảm thấy gần gũi với thiên nhiên Và tôi cảm thấy yêu quý thiên nhiên hơn Ngày nào được làm như thế này mình cũng rất vui <laughs> Sợ không có ong mà để làm thôi